Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Xây dựng lên những cây cầu vượt sông lớn đã khó. Nó đòi hỏi công sức, tiền bạc và cả kỹ thuật hết sức khắt khe. Thế nhưng xây dựng lên những cây cầu vượt biển thì sao? Tất nhiên là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những cây cầu bình thường rồi đúng không ạ? Những cây cầu nối liền những vùng đất hay thậm chí vắt ngang đại dương mênh mông là minh chứng cho khả năng vô biên của con người. Không có gì là không thể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 Đầu tiên, xếp ở vị trí thứ năm ngày hôm nay, cầu vịnh Chipik dài 32 km. Cầu vịnh Chipik hay còn gọi là cầu William Breton Land, nối liền hai bang phía đông và các vùng biển phía tây của nước Mỹ. Với tổng chiều dài 32 km, công trình có tới 4 hòn đảo nhân tạo trên mặt nước. Khoảng 3,2 km đường đắp cao, và 8,8 km đường giao thông phụ trợ. Nó được công nhận là một trong 7 kỳ quan nhân tạo của thế giới. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cây cầu ở vị trí thứ tư ngày hôm nay, cầu Đông Hải của Trung Quốc, dài 32,5 km. Cầu Đông Hải là cây cầu dài nhất châu Á và là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới ở thời điểm nó khánh thành. Được hoàn thành vào ngày 10 tháng 9 năm 2005, Cây cầu có chiều dài tổng cộng là 32,5 km, nối Thượng Hải và cảng nước sâu Giangsan của Trung Quốc. Cầu Đông Hải được xây dựng với 6 làn xe hai chiều, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với các trạm dừng khẩn cấp. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Giao thông vẫn được đảm bảo an toàn trong điều kiện gió bão và lốc nhờ được thiết kế theo hình chữ S. Chi phí xây dựng cầu Đông Hải lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đông Hải là cây cầu lớn ở Biển Đông và cũng là cây cầu vượt biển dài đầu tiên ở Trung Quốc, nối vùng đất liền Thượng Hải với cảng Dương Sơn. Tổng chiều dài cây cầu là 32,5 km. Đông Hải cũng có vài nhịp cầu dây văng cho phép những tàu lớn đi qua, với nhịp cầu lớn nhất là 420 m. Cây cầu được thiết kế hình chữ S với 3 phần. Phần trên mặt đất dài 3,7 km. Phần giữa Luchao Canh Đàm đến đảo Đào Gugui là khoảng 25,3 km phần giữa đảo Dahugui đến đảo Siang là 3,5 km. Cầu Đông Hải đã cải thiện hoàn toàn tình hình giao thông ở Thượng Hải. Xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách ngày hôm nay, cầu Vịnh Hàng Châu dài 35,6 km. Cầu Vịnh Hàng Châu cũng nằm trong số những cây cầu khủng long của Trung Quốc hoàn thành vào tháng 6 năm 2007, dài 35,6 km, rộng 33 m. Cầu nối các vùng Ninh Ba và Gia Hưng, rút ngắn 120 km đường bộ từ Thượng Hải tới Ninh Ba, Tổng chi phí xây dựng là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Các kiến trúc sư đã huy động 7 tàu đóng cọc có bộ định vị toàn cầu GPS để xác định hướng thi công, đòi hỏi độ chính xác rất cao. Cầu Đông Hải là cây cầu xuyên biển dài nhất thế giới, cho đến khi cầu vịnh Hàng Châu khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 2008. Hầu như toàn bộ chân cầu thấp cũng có vài nhịp cầu dây văng cho phép những tàu lớn đi qua, với nhịp cầu lớn nhất là 420 m. Trước khi cầu vịnh Hàng Châu ra đời, cầu Đông Hải giữ kỷ lục là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Với quy định khá nghiêm ngặt, bất kỳ phương tiện nào không đáp ứng được trọng lượng theo quy định sẽ không được phép lưu thông trên cầu Đông Hải du lịch châu Á sẽ có thêm phần thú vị nếu được chiêm ngưỡng những cây cầu này. Và bây giờ là cây cầu nằm ở vị trí áo quần ngày hôm nay, cầu Vịnh Giao Châu của Trung Quốc, dài 41,58 km. Cầu Vịnh Giao Châu hay còn được gọi là cầu Hai Quan Thanh Đảo. Đây chính là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới ở Trung Quốc thời điểm cầu mới đi vào sử dụng công trình nối giữa đô thị thành đảo và các quận kém phát triển hơn của Hoàng đảo. Trung Quốc khánh thành cầu vịnh Giao Châu hình chữ T, nối liền thành phố Cảng Thanh Đảo với sân bay thuộc Hoàng đảo vào năm 2011, với tổng chiều dài lên đến 41,58 km, gồm có 6 làn đường. Để chống đỡ suốt chiều dài cầu phải có hơn 5.000 cây trụ đã được dựng lên, Nhờ có cây cầu mà người dân đã được rút ngắn 30 km lộ trình giữa hai điểm này, giảm thời gian đi lại từ 40 phút xuống còn khoảng 20 phút. Cầu Vịnh Giao Châu xác lập kỷ lục Guinness, trở thành cây cầu trên mặt nước dài nhất thế giới được tính trên tổng chiều dài. Ấn tượng hơn, khi Trung Quốc chỉ mất đúng 4 năm để hoàn thành với số tiền đầu tư là 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ước tính có đến 30.000 phương tiện lưu thông qua vịnh Hàng Châu mỗi ngày, góp phần rất lớn trong nỗ lực cải thiện giao thông thành phố và phát triển du lịch, nhất là các tour du lịch châu Á. Vào tháng 12 năm 2012, kỷ lục thế giới Guinness đã liệt kê cầu Vịnh Giao Châu trở thành cây cầu biển dài nhất thế giới. Cuối cùng là cái tên nằm ở vị trí quán quân ngày hôm nay. Cây cầu xuyên biển nối Hồng Kông, Chu Hải và Macau của Trung Quốc, dài 55 km.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 và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và du lịch của Hồng Kông. Sau gần một thập niên xây dựng, cây cầu vượt biển khổng lồ với khoản đầu tư cũng khổng lồ không kém, khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, nối liền Hồng Kông, Macau và thành phố Chu Hải thuộc Trung Quốc mới được thông xe. Với sự xuất hiện của cây cầu này, thời gian di chuyển giữa cầu Chu Hải tới sân bay quốc tế Hồng Kông được rút ngắn từ 4 giờ xuống còn 45 phút Tổng chiều dài của cây cầu Hồng Kông, Chu Hải Macau là 55 km. Dự án chính của nó bao gồm một đường hầm dưới biển dài 6,7 km và một cây cầu dài 22,9 km. Đường hầm dưới biển có thiết kế 6 làn đường với tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h. Là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, công trình 20 tỷ đô la Mỹ, được thiết kế để chịu được động đất lên đến 8 độ Richter cũng như những siêu bão cực lớn. Cây cầu là sự kết hợp của 400.000 tấn thép, gấp 4,5 lần số thép được dùng để tạo nên cầu Cổng Vàng ở San Francisco, đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel của Pháp, cùng với 1,08 triệu mét khối xi măng. Bắc Kinh hy vọng đây là cây cầu vượt biển này sẽ được sử dụng trong 120 năm. Đây là cây cầu xuyên biển dài 55 km,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 và đây là một trong những khu vực tàu vận tải sầm uất nhất thế giới, với khoảng 4.000 tàu qua lại mỗi ngày. Khu vực nước dưới cầu là nhà của cá heo trắng Trung Quốc hay cá heo lưng bướu Thái Bình Dương. Nhiều chuyên gia lo ngại việc xây dựng cầu, thêm nữa là mở rộng sân bay tại địa phương sẽ là tiếng chuông cảnh báo sự tuyệt chủng của loài này. Cũng theo các chuyên gia, cây cầu sẽ mang đến một làn sóng lớn, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đến với Hồng Kông. Trên đây, các bạn vừa cùng Len đô thị đến với 5 cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tiên tiến như ngày nay, thì việc chinh phục những khoảng cách địa lý là điều đã không còn gây khó khăn cho con người. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những cây cầu bắc qua các con sông lớn, trên những vách núi treo leo, hoặc bắc qua những khu vực thảm đáng sợ. Và điều ngạc nhiên hơn hết là bằng bàn tay và khối óc của con người đã có thể tạo ra những cây cầu vượt biển vô cùng ấn tượng.